Alo Sau đây xin giải bài tâm trạng Thật sự Ấm em một lần vào lòng Vào thời gian năm đó Bao ước vốn tràn đầy Khi năm xưa gặp em Trong lòng anh vui lắm Thật sự là duyên mấy Biết rằng mình đã yêu Còn tim anh sung sướng Cảm giác rộn ràng Rồi thời gian lắm đáng Bỗng nhiên em xa rời Trong lòng anh thương nhớ biết nàng nay đâu nhưng hôm nay thân mãi bất ngờ gặp em trong tim anh sao xuyến kết nối em rồi vì chót yêu em cuộc sống như ngừng trôi anh nhớ em rất nhiều Em biết không Thời gian không ngăn chối Cứ ngờ mùa đông Khi hôm nay bỗng thấy Thương nhớ đông đầy Chỉ một lần ở bên anh ước muốn đường ôm chống tim anh khát vọng nhiều lắm đây ngoài kia bao buồn vui chúng mình hiểu nhau qua bao nhiêu thương nhớ thật mong cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe ừ. xin chúc một ngày sức khỏe dồi dào an lành vui tươi may mắn nhiều thành công ừ. xin, xin chào và hẹn gặp lại tâm sự kế tiếp